Ủa cái gì vậy ta? Lạ dữ vậy phong Cái trò này lạ nha, trò này ừ. mới nha, cái trò này ờ, mới. Ờ, làm làm thử coi Phong. Ờ, đây đây, coi tôi nè, nhìn tôi nè nha, mấy bạn xem nè, cái máy này của Phong hơi bị vui luôn. Ở đây nó có một cái nút nè, mấy bạn chỉ cần nhấn vào trong cái nút này ừ. thì nó sẽ xuất hiện TNT. Ôi nó nổ, nó nổ, nó nổ không ơi. Coi tôi nè. nó Nổ. Trời ơi, khoan từ từ không được cái gì vậy? ra cái máy là tôi phát minh ra tốn nhiều tiền lắm á bây giờ ai muốn chơi phải trả tôi một kim cương đó đó một viên à, chết chết hết viên lỡ lỡ lỡ chim ơi chim ơi chim ơi chim chảy cay luôn rồi cay không có kim cương ở à, đây rồi có đây đây đây rồi ok bây giờ là ai chơi trước đây thôi chứ. ok rồi simmy trước đúng không <laughs> rồi ngồi chơi nhớ là đúng nha đây để tôi để tôi tiếp rồi xin mời chuẩn bị bay lên nè ba hai một Wow Trời ơi Trời ơi bay tuốt lên trời luôn bạn ơi Vui em xem vui em xem trời cay tới cay Vui đúng không Đến lượt cay kìa cay ơi Lên lên lên lên Rồi trời này đỉnh nha trời này đỉnh nha Coi cay Gon Spiderman thể hiện nè mọi người Ok tới lượt cay đó nè ba hai một Wow Bay tuốt lên trời luôn Cái gì vậy Ủa gì vậy ba? Ủa gì Ủa cây, cây bay sáng rồi sao cũng gì cây á. tôi không biết nữa, tự nhiên ai bay lên xong đáp xuống của mình thường cay bay lên đáp xuống xong chết queo luôn. Gì kỳ á mọi người, gì kỳ á. Ai biết được. Ủa cây ơi, có có có sao không? Có sao không? thiệt tình luôn á trời cái gì mà âm Ủa, xong ở ngoài vậy ủa vậy ê đi ôm xong ngoài đây rô rô rô rô lại lại lại lại lại lại lại đây em nói Đô nghe nè em mới vừa phát minh được một cái máy này trò chơi rất là vui luôn đây em thể hiện cho Đô xem nha đây đây từ sim sim lại vô nè ok ừ. tránh tránh tránh ra Đô tránh ra tránh ra đây bum ủa đâu tiêu rồi à đó đã không Đô riết ôm sầm âm sầm là cái tiếng nổ bom này hả trời đã gì mà đã cái game minh hao này ai xây không anh xây anh bỏ tiền trên chục tỷ anh xây game minh hao này What? sao vậy mấy đứa mấy đứa mấy đứa để mấy cái bom vậy anh hưởng đến game minh hao nổ cái minh hao sao ai đền mày đền hả mười tỷ á ừ. mười tỷ đền hả mày đền hả nè nè nè rô rô bình tĩnh em nói rô nghe nè tính ra cái game minh hao này ừ em biết là rô xây nhưng mà bọn em gọi là gọi là chế tạo cái cái cái cái máy này ra bọn em gọi là chơi nó đâu có ảnh hưởng gì đến ra minh hao đâu Đúng mà rồi, đâu bọn em đâu. ảnh hưởng gì ảnh hưởng lỡ nó bay một quả bom vô trong game minh hao nổi minh nào đâu không chơi á vậy lại rồi chứ đâu đúng không rồi lại đó dẹp tranh dẹp tranh một tí nữa anh ngủ dậy anh ra mà anh thấy còn nha là anh anh đuổi mới đứa ra khỏi em đó sợ quá sợ quá chơi tiếp đi không chờ sợ quá chơi tiếp ừ, quá sợ quá thôi mình chơi tiếp đi trời ơi à trời mấy bạn ơi tính ra tự nhiên đang chơi vui mà ông rôn ông ông la bọn mình làm mất vui luôn các bạn Ôi ơi, ơi không ơi không ơi mình kể rồi nghe nè hôm bữa mình đúng bực ổng luôn á hôm bữa giờ là cô á đã kiếm chuyện với mình mấy lần rồi mà bây giờ mình tụi mình đang ở đây chơi không ảnh hưởng với ông cũng ra ông kiếm chuyện nữa là sao đúng rồi ông rô tôi nói thiệt cái luôn ông rô ông vừa xấu trai mà ông còn xấu tính Hello mấy cưng Ờ tính rồi ông đứng hãy kiểu nghe mình nói hết à, sao sao Ê. mình nó xấu sao mình cảm giác như gọi là cái gì ta rô nghe hết trơn Trời ơi ê mình nói cai nghe nè à, ông đô ông vừa đẹp trai mà ông còn vừa xấu mũi tóc bụng nữa đúng, đúng, đúng rồi đúng rồi đúng rồi dạ bây giờ bây ok biết rồi biết dạ. rồi trời ơi cái gì đâu cái người gì đâu mà khó chịu khó tính Trời đúng là gọi là già rồi khó tính mấy bạn ơi Tính ra bọn mình đâu có làm ảnh hưởng đến ra Ramen hao bạn thấy không Từ nãy giờ bọn mình không hề gọi là, là làm nổ một cái gì đó Gọi là làm cho đụng chạm đến ra Ramen hao luôn Ông Rô ông lao mình thiệt bực ghê luôn á Nghe bực nghe bực mình luôn trời Nghe ừ. nóng hết người luôn rồi nè Mà mình nói thiệt nha thà rằng á là ổng la hai đứa mình thì không nói Còn này Simmy là con gái mà ổng cũng la Sim luôn Ờ đúng rồi đúng rồi đúng rồi Cái đó làm Đúng rồi Bây giờ đi Tam đi để cay gọi là cầm ờ, tiên TNT vô cho nổ bay nhà ổng luôn Ờ đúng rồi Thôi thôi thôi trời Ủa, tệ lên là sao giờ từ từ từ từ cai mới nói cai mới vừa nói gì chứ thì mình cho TNT nổ bay nhà không luôn dùng TNT nổ bay nhà không luôn Ồ, đúng rồi. ý kiến này nghe có vẻ hợp lý nha bạn nha Ồ, đúng rồi ông rô ông rất là quý cái gà minh hao này luôn các bạn ơi nhưng mà từ trước giờ bọn mình làm cái gì ông cũng lao mình hết mình gọi là riết rồi mình ghét cái gà minh hao luôn các bạn hay là hôm nay bọn mình gọi là cho ổng bằng cách là bọn mình phá hủy gà minh hao đi đi cay à. trời lớn vậy bà đúng rồi phá hủy luôn Ê vậy có ác quá không vậy? Ừ. Không có ác đâu, tôi nói hai người nghe nè Mấy mấy bạn fan cứ yên tâm nha Mình nói là phá hủy ra minh House vậy thôi Chứ thực ra là cái minh House này á Mình đã lưu lại rồi Một tí nữa mình sẽ sử dụng 10.000 quả TNT Để mình phá hủy minh House Và sau khi à. phá hủy minh House xong á Thì ông Rô ổng sẽ khóc quá trời luôn bạn ơi <laughs> Nhưng mà không sao nha minh House đã được mình lưu lại rồi Cho nên là mình có thể khôi phục nó lại bất cứ lúc nào Cho nên bạn nào mà là à, gọi sao ta à, Xem video nữa bạn đừng có hiểu lầm mình nha Mình không có phá thiệt đâu Mình chỉ phá phá giả thôi nhưng mà à. mình sẽ cho năm rô à. tức là hôm nay ông là cho rố hả hay vậy đúng rồi đúng rồi nhưng mà ừ. tôi á bây giờ á một lần đặt 10.000 quả TNT thì rất là mệt cho nên tôi cần phải sự giúp đỡ của hai người nữa hai người giúp tôi nha ôi chim ơi chim ờ, ơi mình gia nhập cái kèo này là mình cũng bị liên lụy luôn á chim ngày hôm sao? Cai cai bật ông gô lắm rồi cai sẽ tham gia đúng rồi bây giờ bây giờ mình phải đeo mặt nạ vô để chống bị biết mình là ai hiểu không mấy mặt à, nạ đúng rồi đúng rồi đúng rồi các bạn ơi bây giờ mình phải lãng vô thấy không tại vì là ở bên trong Garmin House là nó có camera các bạn cho nên mình phải đeo mặt nạ vô để rô không biết bọn mình là ai đó đeo mặt nạ vô đây, đây, đây đây đây mình có cái mặt nạ xanh cho không nè đó À mặt nạ màu xanh luôn hả? Hợp lý hợp lý. Rồi để tôi đeo mặt nạ màu xanh đi, tôi không đeo mặt nạ. Đó nè, mặt nạ màu đỏ nè, mặt nạ màu đỏ cái thứ luôn nè. Rồi ok bạn ơi. Rồi, anh em biệt đội gọi là chon tập hợp tập hợp Mẹ. Tập hợp, tập hợp, tập hợp, lại mọi người, tập hợp lại. Rồi ok, bây giờ nữa bạn ơi, mình sẽ cùng với Kairon và mèo Simi biệt đội gọi là John Siro, bọn mình sẽ cùng nhau gọi là phá hủy gọi là Gamin House bằng 10.000 quả TNT nha các bạn nha. Let's go, let's go. Let's go. Ok, bây giờ là bây giờ nè anh em chuẩn bị nè vô trong kho lấy cho mình TNT đi. Lấy lấy lấy lấy lấy. Này này này này, rồi. Ôi chào Lễ Tân nha, chào Lễ Tân nha. Rồi ok có nè. Sao tôi cảm giác mình ta còn độc ác quá vậy? Ê, khoan khoan, khoan <laughs> từ từ từ từ tôi nói hai người nghe nè bây giờ mình phá là không được đâu ông rô ổng vẫn còn trong gaming house mình phải chờ ổng khi nào ổng ổng đi ra ngoài đi thì mình mới phá được hiểu không à, à. mình có chiêu này nè không mình có chiêu này nè mình có chiêu à, này nè vậy bây giờ á mình sẽ lên phòng của go sau đó mình bảo với go á là ở bên ngoài đang có một cái chuyện gì đó hoặc là bên ngoài đang có ai đó bao go đi ăn không mình sẽ dụ dụ go đi ra ngoài à, trước biết rồi biết rồi Đúng bây rồi, giờ mình dụ rô bảo là ở rô nhà rô đang bị gọi là có có kẻ trộm vô trộm đồ đấy hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý dạ. rồi rồi bây giờ bấm cho thang máy xuống rồi xem ơi thằng thằng máy rồi ờ thang máy ở ờ, thang máy đang xuống đang à, xuống đang xuống đang xuống đang xuống nè nè nè nè nè nè ok ờ. rồi rồi thang máy xuống nè vô vô vô vô ok chui vô chui vô ủa mà nhà phòng phòng siro là là phòng tầng tám tầng tám tầng tám tầng tám à, phải không ok tầng 8 nè cái cửa màu đen đúng không đâu rồi trời ơi mọi người gỡ gỡ mặt nạ ra mọi người gỡ mặt nạ ra gỡ gỡ gỡ mặt nạ ra à, đúng rồi đúng rồi gỡ mặt nạ ra gỡ gỡ mặt nạ ra ok rồi đi vô vô vô Ờ, Siro đâu ta? Ủa, Siro Ôi, giờ mình lo và xin chào tất cả mọi người Nhưng sau bây giờ quý mình chào các bạn đến với channel của Siro Mình là tôi, Siro Và ngày hôm nay sẽ với một video mới trên kênh của Siro Mình sống về Minecraft Ê, rồi, rồi, rồi Đâu? Cái gì vậy? Đâu? Cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái nè em em em nói đâu nghe nè hồi nãy á em tự nhiên em thấy hình như có ăn trộm vô nhà rô hay sao đâu rô về nhà kiểm tra đi thôi cái nhà tao chưa thấy ăn trộm đâu thấy bà ăn trộm nhà nè nè còn ôi tào lao mà tào lao bơm em à, đâu đâu đâu em em em em, em đâu có cầm bơm đâu trời mô hình mô hình mô hình mô hình bơm mô hình ok ủa mà rô em nói đâu nghe nè em thấy có ăn trộm vô nhà rô á chạy về nhà nhanh lên đi anh nhà nhà nhà nhà à nhà kia hả trời ơi đúng rồi sáng một quá mới rồi nhanh đi nhanh đi nhanh đi nhanh đi nhanh đi nhanh đi nhanh đi nhanh đi rồi ok yeah. bạn ơi siro đã về nhà rồi nha vậy là bây giờ không còn ai ngăn cản được tụi mình rồi chúng ta cùng nhau bắt đầu kế hoạch thế nào anh em đeo mặt nạ vô đeo mặt nạ vô đây đây đây đây mặt nạ vô anh em ơi đấy bây giờ nè tôi sẽ giao nhiệm vụ cho mọi người thế này nha ga minh hao của bọn mình á là nó có tổng cộng là bao là bao nhiêu tầng ta hả gì ừ. mười mười tầng đúng rồi mười à, tầng là tính luôn 10 tầng luôn hả đó. vậy thì bây giờ đi ừ. Simmy sẽ là ba tầng ở trên Kyron sẽ là ba tầng ở bên dưới còn mình sẽ là ba tầng ở ở giữa chịu không ê, ê, ê, nó nghe được không nếu mà à. mình phá vậy là mình phá hết luôn mà phá mình phá phòng mình luôn á không sao Tại tôi tôi đã nói là cái này là mình phá hủy ra Ramen House Mình cho anh Sido mà yên tâm đi tôi khôi phục lại được Yên tâm yên tâm Ồ, Ok ok ok ok tính nha tính nha, Ok rồi, là tầng 10 tầng 9 tầng 8 Đúng rồi tầng lại là gì ta bảy sáu năm Ok ok Rồi, bây giờ anh em chúng ta Vậy là một 2 ba anh em chúng ta chuẩn bị sẵn sàng nào let's go rồi ok các bạn ơi bây giờ hiện tại là mình đang ở trong phòng của ca nè đây bây giờ đầu tiên sẽ là mình gọi là mình bắt đầu từ phòng của ca nha thì mình sẽ đặt tnt nè đó đặt tnt đặt tùm lum ở đây luôn các bạn ơi đấy đặt hết cái phòng luôn nha trời ơi xin lỗi ca nha nhưng mà cái này là em cho anh siro cái này tất cả tại siro cho nên là cho nên là bọn em bắt buộc phải làm như vậy Chứ thật ra là em không muốn gọi là phá phòng của chị đâu Ok dàn PC nè Lắp vô dàn PC luôn Thôi vậy em không muốn phá thì em cũng phải phá thôi <laughs> Đúng rồi không muốn phá cũng phải phá thôi Rồi ok Bây giờ là lắp vô trong tới phòng ngủ nè Rồi toilet luôn Lắp vô toilet cho nó nổ cái bồn cầu luôn Ok À lắp toilet luôn dữ Đúng rồi Nổ là phải nổ hết luôn Xin hiểu không Nổ là nổ hết Đúng rồi nổ là phải nổ hết chân Rồi xong tôi bị kẹt đây luôn rồi Để tôi chạy ra ngoài lại Ok rồi phòng cá mui đã xong phòng tiếp theo rồi phòng tiếp theo sẽ là phòng của uh, mèo simi mọi người ơi <laughs> Ê, mèo của sim rồi sim sim ơi tới lượt phòng sim là sim ơi à, mà khoan khoan khoan sim ơi tôi nói sim nghe nè hình như tôi để ý là trong phòng sim có uh, bé mưa sim sim có muốn bé mưa bị nổi trong không <laughs> chứ cái cái này thôi tự nhiên tôi tôi bây giờ nè bây giờ bà xuống đây bà lấy cọng dây á bà kéo bé mưa đi trốn đi nhanh lên không thôi nổ rồi à, banh banh bé mưa luôn á à, mơ chị chị chị chị rất là yêu em nên tới đây em về nhà em ơi ờ mà không phong mà không nhắc là toan nha sim đúng phong rồi tôi à tôi à tốt bụng lắm tôi mới nhắc á tôi mà không nhắc là coi như là bé mưa xong luôn rồi đó ok rồi lắp rồi, đi rồi rồi rồi Đấy bạn thấy không bạn thấy không Ôi. Trời ơi cái Garmin House Trời ơi lần nào mình gọi sao ta Lần trước các bạn ở bên Mini World á Thì mình phá hủy gọi là làng Hero Team Bây giờ là qua Minecraft là mình phá hủy Garmin House luôn nha các bạn nha Đấy lắp lắp lắp lắp Đó đó đó Trời ơi tính ra là mình tưởng tượng á Là không biết tí đến nổ như nào giờ chắc giật banh máy luôn đúng rồi một tí nữa là lắc banh máy luôn các bạn máy mấy bạn biết không máy tính của mình á là 100 triệu lận á nhưng mà nếu như mà nó nhiều tnt này nó nổ chắc tí nữa máy mình đứng máy luôn anh em cho nên là tí nữa bị lắc máy anh em thông cảm cho mình nha ok rồi à, mọi người mọi người cẩn thận nha coi chừng trong nhà mọi người có đá đỏ mọi người đặt nhầm vô cái nổ liền cái là toan luôn á nổ liền ờ, cẩn thận nha cẩn thận nha sim trời ơi à, ơi sim có đá đỏ đâu nhà sim có đá xanh thôi à sim sim sim sim ơi ủa sao à, tôi thấy tôi thấy trong nhà sim hình như là có suối nước nóng phải không ừ có luôn có luôn trời, trời có suối nước nóng luôn ghê thiệt dạ, Trời nhà tôi mà, trời như gọi là cái cái chỗ tờ, gọi là tắm gọi là của Nhật Bản luôn ấy. Hơn Ôi sim rồi sim bắt chước Nhật Bản rồi. Yên tâm đi, yên tâm đi. Suối nước nóng hay là suối nước lạnh gì tôi cũng cho nổ hết trơn á, yên tâm. Nổ ok. Ê ê, mình hết. đầy lễ tân rồi nè, mình lắp đầy lễ tân rồi nè, bây giờ tới phòng à, của Mr. À. Mr. Dịch nè. À, à quên cãi ờ, ơi. Ờ ai nhớ kêu hai ông lễ tân đi ra chỗ khác nha coi chừng nổ hai ổng luôn <laughs> ờ à, không hồi nãy mình dụ hai ông lễ tân đi ăn ra ngoài ăn bánh rồi ba ok vậy hợp lý đúng rồi đưa ông hai hai hai ông lễ tân ra ngoài đi ủa sao có con mèo trong nhà xím nè mèo ơi chạy đi không thôi tí nữa nổ mày á chạy đi nha ok rồi vậy là coi như là mình đã gọi là <laughs> lắp xong phòng sim rồi các bạn coi <laughs> quá trời tiên ti luôn rồi tới lượt phòng tiếp theo let's go rồi phòng tiếp theo sẽ là phòng của Kairon các bạn ơi Kai ơi tới lượt phòng Kai nè rồi sao sao bạn mình cho nổ hết luôn đi bạn ơi cho nổ hết luôn đi Đúng mình rồi. không còn gì để luyến tiếc đâu cho nổ hết luôn mà khoan từ mình để ý là phòng cai giàu dữ các bạn phòng cai gì mà có cả gọi là đàn piano rồi có cả trống rồi à, gì ta tùm lum <laughs> thứ là micro nó Kairon có khiếu âm nhạc các bạn ơi Kairon rất là đam mê âm nhạc đam mê âm nhạc bởi vì vậy mấy bạn đừng quên ủng hộ cho bài nhạc của mình Trời, cái đoàn quảng cáo bài nhạc từ bên video của Siro qua tới Simi qua tới mình luôn hả cay? À đúng rồi, trời mình có cơ hội mình phải quảng cáo liền. ok. Khắp rồi. bây giờ bây giờ là mình sẽ lắp cho gọi là phòng cay banh hết luôn bạn ơi nè, bi đàn piano hay gì tôi lắp cho nổ hết. Tôi không cho cái gì gọi là còn hết. Ok. Để coi coi. Nghe nghe cũng hơi sót tí nhưng mà thôi kệ không sao đâu. Yên tâm đi, yên tâm đi, mấy cái này Simi có nhiều tiền mà cay xin tiền Sim gọi là mua mấy cái mới đúng rồi ờ sim ơi cho cây kim cương nha tí rồi nhớ cho cây kim cương sim hồi nãy simmy có quá trời kim cương luôn mày không nhớ hả ok có phần Ồ, đúng rồi đúng rồi đúng rồi rồi ok trời ơi các bạn ơi nhà cây ron đã màu đỏ rồi còn lắp thêm tnt vô nữa nhìn nó đẹp dễ sợ rồi ok <laughs> mọi người ơi mọi người đã lắp xong ờ, gọi là chỗ của mọi người chưa không Đây, mình đang lắp xong mình đang lắp nhà dịch rồi cái mình mới lắp nhà phong nè ok rồi rồi khoan từ cây ron mình quên còn ở bên ngoài nữa bên ngoài vườn nữa trời bên ngoài vườn đẹp dưới ta trời cái chỗ này mà phá hủy thì cũng hơi tiếc á nhưng mà thôi lỡ rồi lắp luôn ok lỡ, lỡ rồi lỡ rồi lỡ rồi cho đi luôn lỡ rồi cho nổ hết luôn không chừa gì hết đấy, đấy, rồi ok ok ten ten ten ten trời ơi mấy bạn ơi mấy bạn nhìn kìa Ramen House hao chúng ta đã được lắp đầy à. TNT luôn Trời ơi mình nói thiệt với các bạn luôn nha Pha này mà nổ cái à, Ramen hao không banh sành bành thì chắc là gọi là sao đâm mình đi đầu xuống đất luôn các bạn trời trời rồi <laughs> nhìn kìa quá trời tiên ti luôn ê, mọi người ơi cái tiên ti này nó nổ cái là sẽ lan qua nhà của mình đó tại vì nhà mình là gần nhất luôn á ờ đúng rồi nhà cây ron là gần ở ở Minh house nhất luôn nè tí nữa nổ bay qua nhà cây ron luôn nè ok yên tâm đi có nhà sim nữa bay qua nhà sim luôn <laughs> ok rồi mấy bạn ơi bây giờ mấy bạn hãy cùng với gọi là mình và Kairon và Simi chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến vụ nổ thế kỷ trong Minecraft đó nổ banh luôn ra mình hào luôn các bạn ơi đây ở đây nè mình có dẫn một cái ờ, đường dây đá đỏ nè đi từ đây qua bên đây nữa bạn đó để cho mình mình xa xa ra tí hiểu không rồi ok, sau đó mình sẽ dùng cái cái cần gạt nè, mình chỉ cần gạt cần gạt cái là sẽ nổ. Rồi ok. Bây giờ bọn mình núp vô đây đi anh em. Núp núp gần gần núp núp núp đây. Ok. Ờ, ok. Để Sido về hiểu không? Ok, không biết ông Rôn đi đâu giờ này chưa thấy gì. Ôi kìa, ông kìa, ông kìa, ông kìa. Ôi ôi ôi, trời ơi. Sao lên bên ông? Đi đi đây. Trời à, cho mày gài đi ê rồi râu hello râu hello hello râu à, à ba đi bay ba đi bay làm gì mà đâu tao vậy hả ê anh anh anh nói gì cơ nè từ nãy giờ bọn em nhìn anh nhiều lắm rồi nha anh cứ lớn tiếng bọn em hơi nhiều rồi nha bây giờ em cho anh 3 giây xin lỗi bọn em cái vụ hồi sáng nay còn không á thì ra mình hao anh banh chành bành hả đúng ờ, rồi à, ơi, đừng phong ơi đừng im ba gây mất tiền lắm phong ơi đừng có nổ đừng nổ hả Trời ơi, thương vô quá, tội nghiệp luôn quá, thương quá Nhưng mà hồi sáng nay, <laughs> hồi sáng nay bởi vì anh đã rồi la bọn em cho nên là bây giờ Rất tiếc, xin lỗi Rô Em phải phá hủy nó thôi <laughs> Rồi, chuẩn bị, 3, 2, 1 Tên, tên, tên, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi Chạy anh em ơi, chạy anh em ơi, chạy anh em ơi <laughs> Trời ơi nó biến thành nó biến tao thành... đi mát dịch nè mát dịch hả trời tạm biệt rô nha ôi đi đi mát đi mát trưởng tim trời trời ơi con trai gì đâu mà đi mát dịch trời trời về nhà mát mẹ đi đâu ơi <laughs> ok mấy bạn ơi bạn nhìn nè quá à trời ơi nó nổ banh luôn á mọi người tôi thời luôn nó nổ kinh ghê luôn á ở trên đây vẫn còn tí rồi hay mình lên cho nó nổ luôn đi coi ờ ừ, cho nổ luôn đi ok lên lên lên lên lên lên cho nó nổ hết đóng trên đây luôn lên cho nó nổ luôn sim ơi Nhìn ngứa quá quá luôn. Ok, lên lên. Dạ. Trên trên đây còn TNT không? Còn TNT không? Đặt thêm đi xem. Đúng rồi, đây, đặt thêm đây. Đặt luôn, nổ rồi phải nổ hết. Ôi, nó vẫn còn nổ mà vẫn còn nổ bên dưới kìa cay ơi ok ok rồi chuẩn bị nha tôi sẽ à, thôi từ từ để mình đặt phụ sim luôn ok đặt phụ sim nè hãy đặt nhiều lên anh em ơi đặt nhiều lên Woo! ôi tôi thấy, tôi thấy nó nổ còn vẫn còn nổ bên dưới cay ơi vẫn còn nổ nhiều lắm ok Đấy, rồi. cái cái mình đặt á, cái là mình đặt á chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy bum bum bum bum bum nổ kìa ôi bum bum trời ơi bạn coi kìa nổ trời ơi trời trời trời ơi rồi xong rồi nó cũng không xong rồi nó cũng không có nổ to lắm ha trời ơi trời trời ơi mình bây giờ không còn cái gì luôn giờ làm thắt nước luôn á không còn còn gì luôn ok bạn ơi thì ramen house gọi là 10 tỷ của siro đã tan tành mây khói <laughs> <laughs> ông rôn khóc quá trời ông rôn khóc quá trời luôn các bạn ơi nhưng mà đó ờ, cái sự trừng phạt cho cái người gọi là sao ta à, gì ta người lớn mà đi ăn hiếp trẻ nhỏ đúng không bọn mình nhỏ tuổi hơn rô là rô phải nhường bọn mình ở đây rô còn ăn hiếp bọn mình ok từ cay mình ừ. thấy có ông nào bê bê em kia cay cái gì vậy à. ai lễ tân lễ tân anh lễ, lễ tân kìa trời anh lễ tân vẫn còn trong gaming house ơi mà không sao hình như là ảnh ảnh vẫn bình thường ảnh không bị thương mày quá ảnh bơi <laughs> ảnh bơi lên các bạn ơi ok và anh em thấy rồi là cái màn cho này của mình với Kairon và Simmy thế nào các bạn thấy rồi là bọn mình có ác hay không <laughs> nhớ bình luận cho mình biết nha ác nhưng mà luôn. <laughs> ác quá trời quá đất luôn nhưng mà các bạn yên tâm nha là gaming house vẫn còn bình thường nha các bạn cái này chỉ là một cái gọi là file copy để mình gọi là mình cho siro thôi chứ gaming house vẫn còn bình thường nha